con không make up gì cả mặt con rất là xấu và anh đến anh mở ảnh vừa mới máng đồ ăn lên cổng rồi là ảnh gặp con mà lúc đó con không có thấy ảnh bị hoảng hốt á cô đúng rồi con chém một vị rồi chưa chưa chưa, chưa. em giữ bình tĩnh con đứng lên được dạ rồi bước qua vừa ở trong bước ra một cái là em tưởng đâu là nữ hoàng băng giá xuất hiện công chúa nữ hoàng thôi xin chào hai bạn à, con kính chào ờ, cô hồng vân ừ. Dạ, chào chú quốc thuận ừ. con tên là phạm ngọc long con ờ, đang hiện tại ờ, làm trưởng phòng phần mềm ừ. của công ty review long nhiêu tuổi rồi dạ năm nay con 30 rồi con 30, 30 à. hả? à. Trời còn trẻ lắm Rồi tới con Dạ con chào cô Hồng Vân Con chào cô chú Quốc Thuận Dạ con chào à, khán giả ừ. chương trình Vợ chồng son ạ à. Con ừ. tên là Phạm Thị Mỹ Duyên Con uh, ảnh khai giang tuổi cô Ảnh khai gian tuổi cô Ảnh 31 rồi Ảnh 31 rồi con hai dạ con 27 ạ. À. 27. Dạ. À. Tại vì hai vợ chồng cách nhau 4 tuổi. Ừ. Dạ, hiện con đang làm bên nội dung sáng tạo cũng ừ. là cùng hệ sinh thái với công ty của chồng luôn như vậy là chắc các bạn là làm chung với nhau rồi ờ, cho nên chính như vậy là có cơ hội gặp nhau nhiều rồi tìm hiểu nhau và quen nhau và cưới nhau đúng không dạ thì hồi trước đó thì con có ờ, khởi nghiệp đó cô thì à, tụi con khi mà gọi vốn được á, thì tụi con có mở rộng công ty ra nữa ừ. là có bắt đầu tuyển dụng trợ lý cho con thì à, có có gặp bạn thì lúc đó là giới thiệu thì kiểu như là con chỉ trao đổi ngoài anh em gặp nhau qua quán cà phê thôi lúc đó con bao nhiêu tuổi dạ lúc đó con cỡ 27 27 mà khởi nghiệp là... ha vậy là cách đây 4 à, năm rồi ừ, ha dạ. là bằng tuổi vợ con bây giờ à lần đầu tiên nhìn cô gái này có thấy cô giống một cái nhân vật nào trong trong phim hoạt hình không lúc đó cổ đi chụp hình á chú cô à. đi chụp hình à, mẫu thành thử ra là khi mà con gặp con mê lắm ừ. mê lắm mà mình phải giữ hình tượng <laughs> đúng rồi dù gì mình cũng đang tìm người mà đúng không lúc mà gặp xong xuôi về thì cổ đi công tác ở nước ngoài khoảng thời gian thì anh em cứ hẹn lần hẹn mòn hẹn lần hẹn mòn ủa lúc đó con con làm ở công ty nào mà con đi công tác nước ngoài Dạ con làm của một uh, hệ sinh thái nhà hàng ừ. của ba nước ạ. À. Oh, ừ. dạ. Mà con lại vẫn muốn ờ, làm thêm, tức là con muốn thêm job hay là con muốn đổi job? Dạ con tại vì con bị tham vọng á. Ừ. Dạ với lại là con cũng muốn là uh, plan của con trong tương lai là về Việt Nam. Đó ờ, nhưng mà cái lần đầu tiên con vô đi phỏng vấn đó, ờ, và gặp ông này thì có ấn tượng gì về ông Long này không? Dạ tại vì là anh Long thì ảnh hẹn con rất là nhiều lần và ảnh nhờ trợ lý của ảnh hẹn con lúc mà con ở nước ngoài nữa. Ừ. Xong lúc đó con về Việt Nam rồi thì cũng hẹn bất ngờ con cũng không phải định là ngày hôm đó con gặp ừ. anh Long thì con có chấp nhận một concept chụp hình rất là nổi loạn lúc đó con qua thì con thấy là với cái hình hài này mà phỏng vấn là thế nào cũng rớt dạ tại vì là mặc đồ rất là sexy với lại là tóc thì mình bớt theo kiểu da đen đó cô ừ. mà make up thì rất là đậm à. thì cái đó là cái tối kỵ nhất trong phỏng vấn ừ. cho nên là con tìm một cái cửa hàng thời trang gần đó con thay đổi ngoại hình của con thành một ừ. cô công sở ai về bước vô lòng mình ấn tượng Dạ, lúc đó con có nghe bạn con nói là ảnh vào ảnh nói là em nhỏ này ngực to em nhỏ này ngực to Sai mà chú à, Mê chứ à, con, mê. con bị con bị ghét cái vụ đó à. Dạ Tại vì nếu như mà tuyển con về ngoại hình thì con không thích lắm ừ. Dạ Con thích là năng lực đúng không? Dạ ừ. Sau đó khi mà tuyển đậu rồi á cô Thì con lại là em gái con xanh ừ. Cho nên là con mới gọi anh ơi cho em delay cho em dời lại một tháng chắc là con phải tuyển liền rồi đúng không à, lúc đó thì con có ý định là tuyển liền rồi sau này thì tìm hiểu dài thì con mới biết là à cô này cũng vậy cũng được thì mình thôi dành đi dành về công ty mình đi chắc gì ờ, để đi ra hồi nữa mất tiêu ạ mất tiêu à, ờ, sao ừ. Sao nhận liền dạ nhận liền mà lúc đó là con chưa có ý gì trơn á rồi đến khi nào con có ý với Yuna dạ cái hôm đó là hai anh em ngồi nói chuyện với nhau qua mạng ừ. thì hai anh em ngồi nói chuyện thì cổ mới gửi một cái hình em đang về em chăm sóc em của em ừ. với lại là em đang nấu món ăn chay nè oh. con thì con có thiện cảm với lại người phụ nữ của gia đình lắm ừ. rất thiện cảm luôn con nhìn cái hình đó con bị cái con mê <laughs> xong rồi mình cũng suy nghĩ là bây giờ mình ém cho riêng mình người ta ờ, coi như đây là tài sản công ty mà cướp cướp để dành riêng cho bản thân mình nghĩa là hay nhìn nhận vô là dạ. gặp mấy ông kia nữa nhiều dạ. khi mấy ông kia ông cướp của mình là sao anh em hay nói trong công ty với nhau vui là ừ, làm gì làm chứ con thầy vợ bạn gái công ty nha long thì thì thôi mình giải quyết trước khi bỏ vào công ty là xong Đúng rồi, rồi. Đó. xong rồi con gặp tên cổ luôn khỏi danh sách để cho coi như là bọn bạn xung quanh ừ. khỏi có kỳ kèo nữa đúng không à, bắt đầu lên chiến trường gặp riêng Rồi cái lúc đó con có biết con bị gạch tên khỏi công ty không? Dạ con biết tại vì con có nội gián mà Trước khi anh gạch tên con là anh đã có một cái thời gian anh lo lót đường để có tình cảm với con rồi à. dạ. Sáng cứ 5 giờ rưỡi là anh sẽ dậy và anh mua đồ ăn sáng ừ, qua phòng của con và máng ở trước cửa Và nhắn tin là Em ơi trước khi đi làm về ăn sáng nha em Trời. Dạ phải một tháng đó cô liên tục với nhau là một tháng như vậy nhưng mà như vậy thì chưa đủ để con chinh phục được con tại vì là ngoài con kinh doanh online tại vì lúc đó con mới về Việt Nam mà anh này thì lại chờ kết quả ừ. thì con lại kinh doanh thêm một mặt hàng nữa là nước hoa chiết các cô ừ. dạ thì là con sẽ đi gửi cái nước hoa đó cho các đại lý sĩ của con ừ. ngay ngày hôm đó lúc đó con không make up gì cả mặt con rất là xấu và anh đến anh mở ảnh vừa mới máng đồ ăn lên cổng rồi là ảnh gặp con mà lúc đó con không có thấy ảnh bị hoảng hốt á cô đúng <laughs> là con chém một quỵ rồi <laughs> chưa chưa chưa con giữ bình tĩnh con đứng lên được dạ dạ, dạ. Ừ. xong cái con mới nói dạ ông này cũng được tại con không thấy là ông bị hoảng hốt như ừ. những cái anh mà gặp con bị không có make up không có son môi thứ thì con nói chắc cũng được lên điểm rồi rồi thì bao lâu thì con mới hai đứa chính thức tình. yêu nhau con có tỏ tình con thì con không có dùng facebook nhiều thành thử ra là mấy anh em mà trên facebook á thì uh, nhắn ừ, coi cái cái facebook của của của vợ con thì mới thấy là à cổ đăng cái dòng status là ừ, được tỏ tình trong ngàn ngọn nến lung linh sao lấp lánh gì đó à. quá trời luôn <laughs> cái bắt đầu mấy anh trong group á cái đầu mấy anh mới nhắn là ờ à, long long ngàn ngọn nến nha sao lung linh nha nhớ nhớ nha nhớ nha ừ. thì mình bắt đầu nghĩ rồi mình sẽ đi từ cái ý tưởng này mình đi lên à. tới hôm đó rủ đi chơi cô cũng đồng ý rồi tự nhiên mưa bão chứ không mưa nữa rồi sao rồi chăm nến mà bây giờ không mưa không bão thì cái nến ở ngoài biển ở đâu ra à, mà nó nó, nó nó nó nó nó cháy được cho con đó bây giờ chỉ dạ. có cái đèn bằng pin thôi <laughs> ừ. rồi cái con ờ. lôi về nhà ừ. về nhà, nhà ở đâu vô phòng cái con con cũng chăm nến chăm một vòng nhưng mà à. cổ ở ngoài ở ngoài phòng khách đó con chăm một vòng hình trái tim rồi nè xong rồi bắt đầu mời cổ vô xong cái vô mà tỏ tình dụng về lắm lắp bắp lắp bắp hồi ừ. cổ cho đậu vớt được chưa <laughs> không có được trực tiếp nữa không được à, luôn hả à. nhưng mà dạ. cảm động không Yuna dạ lúc đó thì con thấy tại vì là con biết ảnh là nền tảng kỹ thuật cho nên ảnh rất là khô khan mà anh để tìm hiểu con trên dòng trạng thái này nọ kia tại vì con có nội gián nên con biết cái điều đó nên cậu cũng cảm thấy là ok này cũng có tình cảm cũng có um, sự chuẩn bị với lại là cũng bỏ thời gian cho con dạ thì con cũng có cảm động rồi thôi bây giờ là cưới nhau được bao bao bao bao nhiêu lâu rồi lắm dạ hai vợ chồng con cưới nhau được một năm ờ, bốn tháng một, một năm bốn tháng. tháng rồi vẫn còn có tin vui lắm. gì chưa dạ chưa dạ chưa con đó cày khổ lắm chú <laughs> cưới nhau về một cái thời gian ờ, mới con năm mấy nay thì có lòi tật xấu gì ra không một con? năm bốn tháng đó ôi ôi nhiều lắm là bên này lòi hay là con lòi con cũng có mà vợ lời qua lời lại có, ừ. mà con hiện tại thì con thấy của vợ con à. thì uh, hồi nãy chú thấy hồi trước lúc mà mới bắt đầu mà yêu ừ. xong rồi bắt đầu con có tình cảm với cổ là lúc mà cổ nấu cơm rồi ừ. ờ, ờ, dạ, người phụ nữ gia đình đó, đó. người phụ nữ gia đình công gia ừ. chánh đây mình thích lắm nơi ừ. mẹ chồng mới coi xong cái bắt đầu <laughs> xong cái bắt đầu về thì con thấy cổ cũng có nấu ừ cổ nấu ngon lắm nấu ngon hơn con nhiều mà có điều là uh, từng nấu ba bốn bữa thôi rồi bận cổ đi làm mà tới khuya lận mà con thấy nhiều khi bà về khuya quá mình đâu có cho bà nấu được ừ. rồi mình cũng muốn bà nấu thành thử ra tâm lý nó lộn xộn với nhau mà thật sự là mình cần người phụ nữ của gia đình thật chưa thể gọi là tật xấu đâu ừ. ra do công việc nghĩa là nhất là cô gái này rất là năng động rất là thích làm việc để tìm một cái tật xấu nào đó mà nó nó rất là bản chất của người phụ nữ á à. chất của người phụ nữ Anh ví dụ như càm ràm nói nhiều nếu mà càm ràm thì chắc con thừa nhận là có. à thôi lúc đó để vợ kể còn bây giờ con kể cái tật dạ. xấu của vợ đi dạ. có ghen không dạ vợ con ờ, ghen dữ lắm cô đó à, cô nào đó mà nhắn tin hay là không nhân viên thôi cô nhân viên thôi nhắn tin cho con thôi là cổ cũng lồng lộng lên rồi lồng lộn cái mức lồng lộn nó như thế nào con Nhắn tại cái chữ lồng lộn nó dễ sợ đâu hồi như thế nào vụ gì một hai giờ khuya mà nghe cái ton trên điện thoại cái là giật điện thoại chụp coi cô gì chồng á ờ. <laughs> không phải đâu cô à. như con phải làm giá cho chồng con phải không cô ừ. ví dụ như bây giờ ổng cưới nhau mà không may nhắn cho ổng này nọ kia có mình phải làm lớn lên để cho à. ông ờ. biết là ổng có giá trị trong mắt mình à. dạ mà à. cái đó cũng là tật xấu của ảnh nữa em kể hết đi tới em kể cho chút nữa sẽ tới con chiếm diễn đàn sân khấu là dạ. của con dạ. cái ờ, cách sống thì sao nè suy nghĩ có tích suy nghĩ cực, có tích hay cực là không? tiêu cực hay là bả là siêu cực đoan luôn á cô Ừ. rất là cứng đầu nói về một cái chuyện là ờ, dẫn đường thôi con con sệt google maps con dẫn đường đi tới đoạn đó thì mình mới nghĩ là em ơi chắc cái chỗ này nó không có vô được đâu mà nếu vô thì đi ra rất là khó không không có anh đi thử cho em coi đi đi, đi. <laughs> không, đi nhưng mà bây giờ vô là bây giờ xe mình ra là không có được nha em thì anh đi em coi thử đi <laughs> đi thì chứ là con chiều thôi chứ giờ làm sao rồi đi à. vô xong rồi cổ mới thấy là rồi em thấy chưa dạ thấy rồi mở cửa ba đi ra bỏ lại con với lại con hẻm <laughs> nhưng mà hài vậy khoái đúng không ảnh cứ nói không được có phải đi một lần cho biết anh à. là đi vào không biết thôi em đi nha anh tự ra đó ừ. <laughs> là biết mình sai đúng không dạ ừ. lúc đó con biết con có xin lỗi ừ. rồi bướng, vậy là bướng. là con bướng đó rồi sao nữa nè cổ cứ lo cho người này người nọ người kia ừ. cứ là thân một chút xíu hoặc là gặp hai lần là cổ lo rồi là lo lắng cho lo người ta, cho người ta rồi. đúng không trong khi anh à em lo cho anh trước đi <laughs> thì là thật sự con muốn dành cái cái sự quan tâm đó của cổ cho con nhiều hơn ừ. cái điều mà con mong muốn vợ con thay đổi nhất đó là cái điều gì chắc là sự quan tâm sự quan tâm cần sự quan tâm đối với ờ, đối với chồng đúng không rồi rồi tới con tới dù nè dạ con kể nhưng mà dạ anh không được ấy em nha à rồi anh không có ấy đâu dạ, không được ấy à anh dạ, nói là con bị ờ, không quan tâm thì con thấy là không phải là không phải không quan tâm nhưng mà những cái quan tâm ảnh không biết ví dụ ảnh ngủ ảnh không đắp mền thì con sẽ là người đắp mền cho ảnh à, các buổi sáng con dậy sớm con nấu cơm sáng cho ảnh ăn chỉ có khi mà hai vợ chồng luân chuyển công ty á, thì thời gian nó quá ít để khi mà chuẩn bị một bữa cơm sáng và buổi trưa thì lúc đó con mới bị ngừng thôi và gần đây không có nên là ảnh ảnh nghĩ là con quên ảnh rồi nhưng mà thật sự không phải quên mà tại là quá ít thời gian để chuẩn bị ạ. Ừ rồi con hãy khui tật xấu anh đi xấu tật xấu của anh là cằn nhằn quá nhiều quá cô con làm một cái việc đó nhưng con muốn biết là nếu mà đi sâu nữa thì nó có kết quả hay là nó có hậu quả thì anh lại anh đã đi rồi và anh không muốn con đi vô nữa cái đường đó thì anh lại cằn nhằn và khi mà cằn nhằn thì con lại càng muốn làm thì cãi nhau có một lần cãi nhau thì anh khóc trước giờ anh chưa từng khóc với ai hết bất kỳ một phụ nữ nào ngoài mẹ anh thôi và anh ngồi anh khóc với con thì con lúc đó con mới là à lúc đó là con cảm giác là con quá quá đi quá giới hạn rồi một người đàn ông mà khóc trước một người phụ nữ thì anh cảm giác là anh dành tình yêu cho con rất là nhiều và anh muốn duy trì cái cái hôn nhân này nhiều hơn là con tại vì con lúc nào con cửa miệng con cũng là ly hôn đi còn ảnh là lúc nào cũng im lặng xong rồi sau khi con ngừng hết giận rồi thì ảnh sẽ bắt đầu ảnh dịu lại cho con thì con nghĩ là tật xấu của con chứ không phải là của chồng nhưng mà chồng cằn nhằn quá nhiều con cảm giác là con không phải là quá trẻ để không biết điều đó sai nhưng mà khi cằn nhằn nhiều quá là con muốn làm dạ là cái lợi gan đó dạ đúng rồi bây giờ con mong muốn uh, long thay đổi cái điều gì về cái khoản mà nấu ăn á thì những ngày rảnh mình cũng có thể nấu để vun vén cho gia đình được và khi em nấu ăn rồi anh sẽ dọn dẹp tất cả thứ thì anh vẫn làm điều đó nhưng mà anh lại cằn nhằn thì con không muốn anh cằn nhằn ừ. trong những lúc làm việc đó thì theo cô trong thời gian tụi con chưa có con hai đứa đều thứ nhất là phải gọi là chấp nhận cái chưa tốt cũng như cái tốt của nhau và cái thứ hai là tụi con phân bố phân bổ cái thời gian dành cho nhau và dành cho công việc nó phải hợp lý đừng có để đến cái lúc mà chẳng hạn như là mình mất nhau nó nó phí lắm con phí lắm luôn dạ. đó có dạ. điều gì muốn nói với vợ không thì à, chỉ hy vọng là sau này hai chồng mình có thể cùng hướng đến cái mà vun vén hạnh phúc cho cho hai vợ chồng mình thôi còn thật sự ra ở ngoài hay như thế nào đi chăng nữa thì người đi đến cuối con đường với em là anh em có gì muốn nói với anh không <laughs> em chỉ muốn là mọi vấn đề giải mình sẽ giải quyết với nhau bằng lời nói còn lời nói không được thì mình lấy cái tình cảm mà khi ban đầu mình đến với nhau để mình nhớ lại và mình bỏ qua những cái lỗi lầm của nhau trong cuộc sống biết đâu được trong tương lai một hai năm sau mình có thể sắp xếp những công việc của mình thì mình có thể đón bé nhanh hơn nhưng mà đợi được <laughs> ok hay quá rồi chúc mừng hai vợ chồng sẽ à, sẽ có một cái sự sắp xếp à, làm sao để mà đồng đồng nhất trong cuộc sống luôn luôn hạnh phúc nha ừ, cảm ơn hai đứa nha